Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình nhận được một chiếc iPhone Khách hàng này quên bắt út tài khoản iCloud Không nhớ tài khoản iCloud Mà bây giờ khách hàng muốn sao chép danh bạ hay ảnh và máy khác Thì bắt buộc phải có iCloud iCloud này iCloud phải quả anh phải tắt đi này đây vào ảnh này nếu chúng ta là ấn vào thì cái tất cả các ảnh ở trong máy sẽ mất hết này có một cách để để lấy ảnh và video ở trong máy một cách dễ dàng nhất trên tool máy tính cũng không thể nào mà lấy được à, có biện pháp là vào zalo gửi ảnh cho một người khác đây tôi đã mỗi lần gửi qua Zalo được à, ảnh và video tổng cộng năm 50 ảnh là một lần nhưng mà tốc độ gửi ảnh của Zalo là tôi cảm thấy là nhanh nhất cả video là ảnh dung à, lượng lớn đều được uh, truyền rất nhanh đó được 50 ảnh gửi tiếp theo này chúng ta để tiếp 50 ải cả những video tiếp theo Đấy, tiếp tục 50 ảnh tiếp theo Chiếc máy này chỉ có 500 ảnh và video ta gửi làm được 10 lần thì là ok Tốc độ truyền ảnh rất nhanh Ảnh video không giới hạn dung lượng luôn đấy tốc độ đường truyền cả những video rất nhanh nha rất nhanh luôn cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại video sau